thì ở má kèo của trận đấu Bedford đối đầu với uh, Nottingham Forest ở trong video này mình đã đưa ra một má kèo nhận định sớm cho em đó là má kèo Bedford trừ 0.75 thì đã ăn rực rỡ má kèo này khi mà tỷ số là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Bedford còn về trận đấu giữa Atlético Madrid đối đầu với Almeria thì mình cho anh em là má kèo Almeria cộng uh, ờ, 2.5 thì cũng đã ăn được rỡ má kèo này khi mà tỷ số là 4-2 nghiêng về phía đội chủ nhà Real Madrid và đã giúp chúng ta có thể thắng được má kèo châu Á khi mà tỷ số của trận đấu chỉ là 4-2 mà thôi thì cùng với đó ở trên kênh youtube mà đang rực rỡ như vậy thì ở trong nhóm của Việt Dũng sẽ như thế nào thì anh em cùng mình xem qua như ngày hôm qua ở trong nhóm của Dũng thì à, Dũng đã đưa lên cho anh em là bốn má kèo đó là má kèo của Bedford trừ 0.75 cùng với đó là má kèo tài 2.5 của trận đấu Bedford đối đầu với Nottingham Forest thì đã ăn rực rỡ má kèo của hai trận đấu của trận đấu này khi mà Bedford trừ 0.75 thì đã ăn được này uh, má kèo tài 2.5 cũng đã ăn được rồi nhưng mà tỷ số của trận đấu là 2-1 thì cũng với đó là một má kèo khác của trận đấu giữa Brighton đối đầu với Wolverhampton thì mình đưa ra má kèo là Brighton chấp 1.25 cùng với đó là má kèo tài 2.75 thì cũng đã ăn trọn vẹn hai má kèo này khi mà tỷ số là lên tới 6-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Brighton thì xin chúc mừng những anh em trong nhóm cùng với những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng trong cái thời gian qua. Vậy nên anh em nào mà còn chưa có một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em về bờ ấy, thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a còng Dũng xoay kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm cũng như là đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để em có thể tham khảo và đầu tư và có thể về bờ và hoàn toàn cái nhóm của Dũng là không thu phí và không lấy lộc của bất kỳ anh em nào nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và tham gia còn đến với video ngày hôm nay thì Dũng sẽ nhận định sớm về một trận đấu trong khuôn khổ La Liga, đó là trận đấu giữa Valladolid đối đầu với Atlético Madrid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 thì đến với trận đấu ngày hôm nay thì anh em cùng mình xem qua kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này trước thì ở trong uh, trận đấu này em có thể thấy là nhà cái sẽ đưa ra mức chấp một trái hòa cho đội uh, khách Atlético Madrid khi mà bỏ một vào đội khách sẽ ăn được uh, ờ, 1.07 cùng với đó là bỏ một vào đội chủ nhà Valori thì sẽ ăn được 0.85 và kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 2.5 khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.95 và bỏ một vào kèo xỉu cũng sẽ ăn được 0.95 còn về kèo cực chấp hiệp 1 thì được niêm yết ở mức là uh, ờ, Atlético Madrid chấp 0.25 còn kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là một trái hoa thì ở trên trang uh, của Dũng đang hiện ở trên màn hình thì có một số kèo sớm như là kèo tỷ số chính xác kèo cược chấp bàn thắng này rồi cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn thắng và giữ sạch lưới đội thắng uh, lội ngược dòng đội cược thắng áp đảo tỷ số cách biệt và kèo góc kèo thẻ thì anh em có thể thấy ở đây thì ở như anh em chơi ngoài thầu ngoài cò thì sẽ không có kèo phạt góc kèo thẻ hay là kèo xiên và Cùng với đó anh em chơi qua thầu qua cò sẽ mất rất là nhiều tiền like, tiền phí cũng như là không thể vô một cái má kèo nào uh, muộn hoặc là anh em phải vô những cái má kèo rất là sớm như từ 3 đến uh, à, 2 tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra như vậy rất là thiệt thòi cho anh em khi mà vừa mất tiền like tiền phí mà vừa phải vô những cái má kèo rất là sớm ví dụ như ở trên trang thì uh, khi mà bỏ một vào đội khách Atlético Madrid sẽ ăn được 1.07 ờ, thì khi mà anh em chơi qua thầu qua cò thì nó sẽ lấy tiền lai tiền phí và chỉ cho anh em ăn được 0.9 hoặc là 0.95 mà thôi như vậy sẽ rất là mất nhiều tiền lai tiền phí cũng như là thiệt thòi cho anh em vậy đi nên anh em nào mà chơi có một trang chơi riêng cho mình để có thể tự do ra và các kèo khác nhau thì ờ, anh em có thể liên hệ qua cho Dũng để Dũng có thể đưa anh em một trang chơi cũng như là những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia và đầu tư còn đến với trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là hai đội bóng này từ trước tới nay uh, đã đối đầu với nhau tổng cộng là 37 lần và cái lịch sử đối đầu hoàn toàn ủng hộ về đội khách uh, Atlético Madrid khi mà đội khách có lên tới là 24 chiến thắng sau khi mà chạm trán 37 lần và cùng với đó là có 5 trận hòa và 8 trận thua. Còn cái phong độ hiện tại thì anh em mới thấy là về phần sân của đội chủ nhà thì ờ, phong độ hiện tại họ được đánh giá thấp hơn khá là nhiều khi mà chỉ ở mức 42%. Sau 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có cho mình là hai chiến thắng một trận hòa và ba trận thua. Trong khi đó, về phần sân của Atlético Madrid thì đội bóng này có một phong độ tốt hơn khá là nhiều khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chỉ để thua hai trận và có tới là 4 trận thắng. Và vậy nên cái phong độ hiện tại của đội bóng này được đánh giá ở mức là khoảng 67%. Thì với cái phong độ là như vậy thì anh em cùng mình xem qua ở trên cái bảng xếp hạng của La Liga mùa này. Thì, uh, có thể thấy về phần sân của đội khách Atlético Madrid đang có cho mình là vị trí thứ ba sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì hiện tại đang có cho mình là 63 điểm và cái hiệu số bàn thắng của đội bóng này là 50 bàn cùng với đó là có để thủng lưới là 23 bàn thắng ở trong cái mùa giải năm nay thì sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình là 19 chiến thắng 6 trận hòa và 6 trận thua trong khi đó ờ, đội chủ nhà Valladolid thì đang có cho mình vị trí thứ 14 sau khi mà vừa thoát khỏi cái nhóm cầm nền đỏ. Với uh, ờ, 31 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình là 35 điểm. Cùng với đó là ở cái hiệu số bàn thắng thì anh em có thể thấy là đội bóng này chỉ ghi được 27 bàn nhưng mà để thủng lưới lên tới là 50 bàn trong mùa giải này và sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì đội bóng này chỉ có cho mình là 10 chiến thắng 5 trận hòa và lên tới là 16 trận thua như anh em có thể thấy là Valladolid đang ở vị trí thứ 14 và cách biệt với vị trí ờ, cầm đèn đỏ là Getafe ở vị trí thứ 18 chỉ 4 điểm mà thôi và đây cũng chỉ là một cái cách biệt không quá lớn nên à, đội bóng này có thể bị bám đuổi bất cứ lúc nào thì ở trong cái trận đấu này à, Valladolid hiểu rõ là đội bóng này cần một chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa để có thể uh, nằm ở trong cái nhóm an toàn trong cái mùa giải năm nay. Còn về phong độ thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy là trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất đội chủ nhà có cho mình là 3 trận thắng, 2 trận hòa và có tới là 5 trận thua. Và trận thua gần đây nhất của đội chủ nhà là trận thua 2-1 trước ờ, Valencia. Thì anh em cùng mình xem qua trong trận đấu này thì có thể thấy Ờ, đội chủ nhà Valencia đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng được kèo châu Á khi một tỷ số là 2-1. Thì cùng với đó ở trong trận đấu này thì sẽ có là 4 thẻ vàng cùng với đó là 8 phạt góc. Thì ở trong hai trận thắng gần đây khi mà có một trận thắng là trận thắng ờ, trước uh, Girona với tỷ số là 1-0 và trận thắng 2-1 trước uh, Villarreal thì anh em cùng mình xem qua ở trong hai trận đấu này được diễn biến như thế nào thì có thể thấy ở trong trận đấu khi mà chạm trán với Girona thì được thi đấu ở mức kèo đồng và đã giúp cho Varelli thắng với kèo châu Á không bằng tỷ số là 1-0. Còn về phạt góc và thẻ ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là trận đấu này chỉ có hai thẻ vàng nhưng mà có lên tới là 12 góc. Còn về trận đấu mà Valladolid thắng với tỷ số là 2-1 trước uh, Villarreal ấy, thì anh em có thể thấy là đội chủ nhà Villarreal đưa ra mức chấp lên tới là 1.25 và đã để thua kèo châu Á khi mà tỷ số chỉ là 1-0. À, xin lỗi anh em là 1-2 thì cũng với đó là ở trong trận đấu này thì có là một trận đấu là cơn mưa thẻ vàng khi mà có lên tới là 7 thẻ vàng cùng với đó là 13 phạt góc hay có 8 phạt góc nghiêng về phía đội chủ nhà và 6 thẻ vàng nghiêng về phía đội khách uh, à, Varoli ở trong trận đấu ngày hôm đó. Còn về phần sân của Atlético Madrid ở trong cái uh, à, 9 trận đấu gần đây nhất khi mà thi đấu ở trong cái khuôn khổ La Liga thì uh, đội bóng này có cho mình là 7 trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Thì trận thua của Atlético Madrid khi mà thi đấu với Barcelona thì là để thua với tỷ số là 1-0 thì anh em cùng mình xem qua trong trận đấu này thì uh, nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho Barcelona là mức chấp 0.5 và giúp cho Barcelona thắng với kèo cho há khi mà tỷ số là 1-0 cùng với đó ở trong trận đấu này là một trận đấu với cơn mưa thẻ vàng khi mà có lên tới là 12 thẻ vàng cùng với đó là chỉ có 6 góc ở trong trận đấu này còn về trận thắng gần đây của Atlético Madrid để có thể nâng cái uh, tinh thần thi đấu của đội bóng này lên đó là trận đấu trước uh, Mallorca khi mà nhà cái đưa ra mức chấp cho Atlético Madrid là mức chấp 1.25 và đã giúp cho đội bóng này thắng với kèo châu Á. Còn về uh, phạt góc và uh, thẻ trong trận đấu này thì anh em thấy ở trong trận đấu này không có một thẻ nào được rút ra nhưng mà có lên tới là 13 góc. Thì còn một trận uh, thắng gần đây khi mà thắng với Almeria với tỷ số là 2-1 thì uh, trong trận đấu này anh em có thấy là nhà cái đưa ra mức chấp lên tới là hai trái hòa cho Atlético Madrid và để uh, đội bóng này thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 còn về à, phạt góc và thẻ trong trận đấu này thì anh em thấy là trong trận đấu này cũng có khá là nhiều phạt góc khi mà có lên tới là 11 phạt góc và cùng với đó là 6 thẻ vàng được rút ra trong trận đấu. Còn nếu mà chúng ta chỉ xét về riêng cái phong độ của 10 trận đấu gần đây nhất thì anh em có thể thấy là về phần sân của Atlético Madrid đang có một phong độ thăng hoa hơn khá là nhiều khi mà đội bóng này sẽ có một số trận thắng như trận thắng 6-1 trước à, Sevilla cùng với đó là trận thắng 3-0 à, trước Valencia. Còn về phần sân của Valladolid thì đội bóng này có một số trận thua được kể đến như là trận thua 6-0 trước à, Real Madrid cùng với đó là trận thua 3-0 trước Santa Vigo. Với cái thành tích thi đấu gần đây là như vậy thì anh em cùng mình xem qua cái thành tích mà hai đội bóng này chạm trán với nhau thì có thể thấy là trong khoảng 4 lần chạm trán gần đây nhất thì đều là 4 chiến thắng của đội khách Atlético Madrid lần lượt như là trận thắng 3-0 À, và trận thắng 2-1, 2-0 và 1-0 thì anh em cùng mình xem qua ở trong những trận đấu này được à, nhà cái sẽ đưa ra cái kèo cho những cái trận đấu này là bao nhiêu thì ở cái trận đấu mà Atlético Madrid thắng với tỷ số là 3-0 thì nhà cái đưa ra mức chấp lên tới là 1.5 và Atlético Madrid đã thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-0 ở trong trận đấu ngày hôm đó và còn về kèo tài xỉu và kèo phạt góc thì trong trận đấu này thì có chỉ là 5 phạt góc của mình đó là hai thẻ vàng còn về trận đấu mà Atlético Madrid thắng với tỷ số là 2-1 thì ở trong trận đấu này thì nhà cái lại đưa ra mức chấp cho Atletico là Manric là 1.5 và đã giúp cho Valladolid thắng với kèo châu Á khi bị tỷ số là chỉ là 2-1. Còn về kèo à, phạt góc và tài xỉu trong trận đấu này thì em có thể thấy là sẽ có 10 phạt góc và cùng với đó là lên tới là 10 thẻ vàng. Còn về hai trận đấu còn lại như trận thắng 2 0 thì ở trong trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho đội chủ nhà Atletico Madrid là 1.25 và đã thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0 ở trong trận đấu ngày hôm nay. Còn về thẻ vàng cũng như là phạt góc ở trong trận đấu này thì có thể thấy trong trận đấu này sẽ chỉ có 8 góc nhưng mà lên tới là 6 thẻ vàng còn về một trận đấu à, còn lại đó là trận đấu à, Atlético Madrid thắng với tỷ số là 1-0 thì Atlético Madrid lại đưa ra mức chấp lên tới là 1.25 và đã để thua kèo châu Á khi mà tỷ số chỉ là 1-0 mà thôi và ở trong trận đấu này thì sẽ là một trận đấu à, có nhiều phạt góc như là 11 phạt góc cùng với đó là 6 thẻ vàng thì với những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem là như vậy như là về phạt góc thẻ thẻ vàng của những cái lần chạm trán và trận đấu gần đây của hai đội bóng thì trong cái trận đấu này thì mã kèo nào sẽ là mã kèo sáo và là mã kèo đáng để em có thể tham gia vào đầu tư thì sau đây mình sẽ chốt em một mã kèo ở trong trận đấu ngày hôm nay đó là mã kèo Valladolid được cộng một trái hoa bởi vì anh em có thể xem qua khi mà trong 4 trận đấu gần đây mà mình vừa đưa ra cho anh em xem thì đều là mức chấp từ 1.25 đến 1.5 mà thôi như vậy ở trong trận đấu này mã kèo mà nhà cái đưa ra chỉ là 0.75 hoặc là một trái hòa thì chắc chắn đội chủ nhà đang có một chút lợi thế hơn về phần sân của Atletico Madrid ở trong trận đấu này và cùng với đó anh em có thể xem qua khi mà thi đấu trên sân nhà của mình đội chủ nhà Valladolid thì uh, sẽ có cho mình là hai chiến thắng một trận hòa và chỉ để thua một trận đấu trong khi đó về phần sân của Atletico Madrid thì đội bóng này sẽ để thua hai trận đấu là với tỷ số là 1-0 và 2-0. Còn lại thì à, hai trận đấu à, ba trận đấu còn lại thì sẽ có là hai trận thắng và một trận uh, hòa. Thì anh em có thể thấy là về phần sân á khi mà được thi đấu ở trên sân nhà của mình thì uh, đội chủ nhà Valladolid thi đấu khá là tốt cho nên ở trong trận đấu này mình sẽ đưa cho anh em là mã kèo tham khảo đó là Valladolid được cộng một trái hòa ở trong trận đấu ngày hôm nay còn về những kèo như kèo tài xỉu kèo phạt góc hay là kèo ờ, thẻ thì những cái mắt kèo đó mình sẽ gửi riêng ở trong nhóm để cho anh em có thể tham gia vào đầu tư bởi vì những cái mắt kèo đó mình cần thông tin chính xác về ờ, đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu để có thể chốt ra những cái mắt kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để em có thể tham gia vào đầu tư còn ở trên video ngày hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư theo những mắt kèo mình đưa ra trên video và để có thể nhận được cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì anh em có thể liên hệ cho mình qua tele a còng chúng tôi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để mình có thể đưa anh em vô nhóm cũng như là đưa ra những cái mắt kèo chắc ăn và ngon ăn để em có thể đầu tư vào về bờ. Và đây cũng chỉ là video nhận định sớm về trận đấu à, để anh em có thể tham khảo mà thôi. Mình à, xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo ở trên kênh thì Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo.